Người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu nhưng mà thanh tra xây dựng vẫn nắm được. Trong khi thì nhiều công trình lớn, thậm chí là các cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng mà các cơ quan chức năng cũng không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn là liệu có tình trạng tham nhũng tiêu cực trong vấn đề này hay không? Là từ tình trạng vừa qua thì ngoài trách nhiệm của địa phương thì từ trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng đề nghị Bộ trưởng cho biết là những giải pháp mà Bộ đã và sẽ triển khai hoặc là tham mưu với cấp có thẩm quyền để đảm bảo rằng mọi vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đều được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm. Xin cảm ơn.